Xin chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 9 tháng 6 năm 2021 à, Báo giá tới các anh chị chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt à, Năm sản xuất 2015 Chiếc xe này cửa hàng chào bán à, đến các anh chị à, 380 triệu Xe này đẹp nhất nách luôn nha các anh chị nha Xe rin 100% chưa dậm sơn luôn Cửa hàng à, thu đổi cáp với lại à, khách hàng của Lân Ngọc là cáp đổi à, giá khá là là hợp lý cho để sang lại cho các anh chị về chạy nha Hyundai Accent 2015 phiên bản à, Block nha các anh chị nha phiên bản đặc biệt có cửa sổ trời xe này chưa hề có một dấu dặm sơn luôn nha mới chạy có tám mươi mấy ngàn cây thôi góc ở Bình Dương thành phố mới Bình Dương mua mới nha à, mới đăng ký lại biển số ở Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu mà chưa có à, à, chưa có chạy nhiều nha đó, vỏ mới xe siêu đẹp luôn có cửa sổ trời các anh chị hơi bụi đó, cửa sổ trời à, 380 triệu nha các anh chị nha chiếc xe này mà không mua đi mà đi mua chiếc Hyundai à, i10 hay là chiếc Kia Morning à, thì quá uổng 380 triệu mua chiếc Hyundai Accent này chạy chạy đã đời cũng không lỗi nha các anh chị à, phiên bản nhập khẩu Hàn Quốc này thì à, không có không có chữ Việt nha các anh chị nha toàn bộ chữ Hàn Quốc hết không có chữ Việt Nam đó toàn bộ chữ Hàn Quốc hết chiếc xe này là siêu rin luôn nha các anh chị siêu rin không một cái lỗi nhỏ luôn nha siêu rin số tự động à có cửa sổ trời các anh chị cửa sổ trời Hino máy các anh chị xem cái uh, km nha à, nó chạy 96 à, ngàn chứ chạy 96 ngàn nó gắn thêm uh, hành trình giám sát hành trình phía trước cái sát hành trình phía trước số tự động nha xe này của cửa hàng Lê Ngọc và phải nói là là cực kỳ là là rin và đẹp luôn nha các anh chị máy nổi như xe điện để uh, quay uh, hết chung quanh rồi quay máy cho các anh chị xem nha à, ghế nỉ rin à, không có tội gì mua Kia Morning hay là cái Hyundai 10 số tự động hết á 380 triệu lấy con à, Accent nhập khẩu à, bản cao cấp đặc biệt này à, cửa sổ trời về đi sướng hơn nhiều 2015 nha nhập khẩu nguyên chiếc à. xe này riêng miễn bàn luôn các anh chị mới chạy chín mấy ngàn góc Bình Dương nha nói về cái độ mà sùng chỉ nó thì riêng nhất nách luôn á không phải bàn về cái bề cái độ riêng của nó đâu đó. anh chị nào lấy chiếc xe này về chạy gia đình ha đi công việc à, đi tới lui làm cơ quan thì tuyệt vời góc Bình Dương không có sợ mục mọt nha còn bao cho các anh chị test hãng nha bao các anh chị test hãng khỏi phải lo à, rất là đẹp à, xin đọc số điện thoại để các anh chị liên hệ nha số của à, di động của Lân Ngọc là 0868 à, 33 77 79 Xin nhắc lại 08 68 33 77 79. Còn số Zalo là 0919 24 3566. Số Zalo 0919 24 3566. Xe khoang để đồ rất rộng các anh chị. Phiên bản Plus này là à, phiên bản đặc biệt của Hyundai Accent nha. À, tội gì mua i10, tội gì mua uh, Monin ha. 380 triệu hốt con 215 nhập khẩu này về chạy cái dán keo chống chày nè các anh chị chủ xe cũng khá là kỹ dán keo chống chày à, chủ xe khá là kỹ nha rất là đẹp các anh chị cái hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai hàng tháng về khoảng 450 chiếc xe đủ loại các anh chị nha các anh chị lưu ý là chúng ta xem video nè nhớ bấm vào nút đăng ký có phải màn hình hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 chiếc chúng ta có bấm đăng ký thì kênh sẽ thông báo cho các anh chị biết là có xe mới về nha à, có xe mới về qua tin nhắn à, vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe và anh chị nào thích lấy xe Lân Ngọc Đồng Nai bán thì chúng ta à, chia sẻ video nha cửa hàng rất hoan nghênh à, không có à, các anh chị không cần phải bỏ vốn bỏ công cũng như là bỏ à, à thời gian nhiều để xem video và chúng ta chia sẻ video thôi nha à, chia sẻ nhiều thì bán nhiều à, hàng tháng cửa hàng về rất là nhiều xe à, anh chị nào thích chia sẻ chiếc nào thì bán chiếc đó nha Ra xem cái hầm máy máy nổ không biết xe nổ máy các anh chị xe này chưa dặm một giọt sơn nào hết nha các anh chị bao các anh chị té thẳng trăm phần trăm phải nói là riêng cực kỳ luôn á phiên bản là sen lúc này thì chạy cách âm chống ồn rồi thì cực kỳ nha các anh chị rất là đầm luôn nha rất là đầm luôn đang nổ máy các anh chị máy đang nổ á nó nổ các anh chị nhìn bánh xe quay à, bánh quay chậm chậm chậm chậm từ từ quay chậm chậm từ từ máy rất đẹp luôn các anh chị á rất là đẹp luôn rất là đẹp đó theo Lân Ngọc nghĩ mà nếu mà bỏ ba trăm mấy bốn trăm ra mà mua chiếc à, xe treo lắc cà ru hay là chiếc à, Kia Morning mới hay là chiếc uh, Hyundai mì mới thì thôi ba trăm tám lấy chiếc này đi sướng hơn nhiều đẳng cấp về cái phần chất lượng và cái giá cả hợp lý về về cái độ chạy đó thì chiếc này ăn đứt nha nhập khẩu nhập khẩu Hàn Quốc này thì ăn đứt mấy cái dòng xe à, dòng xe mà dòng nhỏ này nha các anh chị đây chúng ta xem tổng xe lược bên ngoài ha à Hyundai Accent và lúc hàng tháng cửa hàng Lê Ngọc về cũng khá là nhiều xe các anh chị khá nhiều xe chúng ta xem nhớ bấm đăng ký bấm đăng ký để cập nhật xe mới bấm đăng ký để kênh à, thông báo cho các anh chị biết là các anh chị có xe mới về kênh để thông báo à, phiên bản à, nhập khẩu này của mình 4 tháng đĩa các anh chị nha bốn thắng đĩa xe này bao riêng chưa dặm sơn các anh chị nhé à, tội gì mua chiếc à, Mi uh, à, i10 hoặc là chiếc uh, uh, Morning à, chúng ta chơi chiếc Hyundai Bluff này chạy đã đời bán cũng không lỗ xe này bao riêng trăm phần trăm nha các anh chị không một lỗi nhỏ nha góc Bình Dương cho nên cái độ đẹp nó thì miễn bàn luôn gầm máy thì đẹp miễn bàn luôn nha mới chạy chín mấy ngàn máy nổ như xe đạp điện không biết xe nổ máy luôn zin zin nhức nách luôn á à. à. cửa hàng cũng xin nhắc lại là à, các anh chị xem nhớ bấm vào nút đăng ký có phải màn hình để kênh sẽ thông báo cho các anh chị biết là có xe mới về vì hàng tháng về khoảng 4 50 chiếc xe đủ loại nha còn rất hoan nghênh các anh chị nào làm cộng tác viên chúng ta chia sẻ cho trên Zalo Facebook à, bán lấy thông tin của Lân Ngọc và chia sẻ bán kiếm thêm thu nhập nếu các anh chị bán à, chia sẻ thì à, các anh chị nhớ là để lại số điện thoại của các anh chị trên màn hình sau khi kênh à, à, các anh chị đăng lên trên Zalo Facebook thì à, à, à, khách hàng của các anh chị sẽ gọi cho các anh chị và các anh chị chụp lại số điện thoại của khách hàng gửi qua cho Lân Ngọc và Đồng Nai số Zalo 0919 24 3566 thì cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai sẽ à, gọi lại cho khách hàng của các anh chị và sau khi bán được xe hoặc mua được xe mới giao dịch à, môi giới thành công thì cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị qua số tài khoản mà các anh chị chụp gửi Zalo cho khách hàng cho Lân Ngọc Đồng Nai mà không cần phải đến nhận tiền à, hoa hồng trực tiếp nha à, cái Lân Ngọc rất hoan nghênh các anh chị lấy xe của Lân Ngọc bán à, không cần phải hỏi ý kiến gì hết cứ chia sẻ bán bán được thì thu nhập nhiều thì cửa hàng sẽ cung cấp xe nhiều à, hàng tháng anh chị nào bán khoảng 4 50 chiếc thì thu nhập khá là ổn à, anh chị nào bán nhiều thì Lân Ngọc sẽ cung cấp nhiều vì Lân Ngọc rất là à, về rất nhiều xe đó hiện tại là tuy mùa dịch nhưng cửa hàng vẫn thu mạnh các anh chị nào có lấy xe về bán tự nhiên nha à, chúng ta chia sẻ bán rồi bán bằng mọi hình thức chia sẻ zalo facebook rồi vô zalo của lân ngọc đồng nai số 0919 24 3566 copy hình về chia sẻ bán đăng số điện thoại của mình lên sau khi khách hàng gọi tới là chụp zalo gửi màn hình chụp cái số của khách hàng gửi cho lân ngọc lân ngọc sẽ à, gọi cho khách hàng à, lân ngọc mua hoặc bán đều có hoa hồng như nhau nha anh chị nào nhanh tay thì cứ liên hệ mạnh à, tiết kiệm một cuộc gọi nha Lân Ngọc có hai số điện thoại số 0868 33 7779 là số Viettel số Zalo là 0919 24 3566 à, mở 24 trên 24 à, hoan nghênh các anh chị nào à, cứ làm cộng tác viên cùng bán cùng kiếm thêm thu nhập Lân Ngọc sẽ cung cấp rất nhiều xe cho các anh chị nha hiện tại kho bãi Lân Ngọc hàng về đều đều anh chị nhớ lưu số điện thoại anh chị trước khi cúp máy nhớ là chúng bấm vào nút đăng ký có phải màn hình nha à, đăng ký để được kênh sẽ thông báo có xe mới về các anh chị biết có xe chúng ta chỉ lấy xe mà bán thôi và nhớ bấm chia sẻ để cùng nhau cùng kiếm thêm thu nhập vui vẻ cùng Lê Ngọc Đồng Nai 72A 49936 à, Hyundai Accent Plus năm sản xuất 2015 nhập khẩu giá tiền 380 triệu rồi nhanh tay liên hệ hai số điện thoại nha 086833 7779 và Zalo 0919 24 3566 ô tô Lê Ngọc Đồng Nai. Trước khi cấp máy, cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian xem cửa hàng ô tô Lê Ngọc quay phim cũng như cảm ơn các anh chị đã bấm chia sẻ. À, anh chị nhớ bấm vào nút đăng ký phải màn hình để được thông báo xe mới về qua kênh Lê Ngọc Đồng Nai. Xin chào và hẹn gặp lại xe sau.